mua bảo hiểm hai trăm rưỡi mà sửa giảm được năm phần trăm phải lù năm phần trăm là có mười mấy ngàn à giá xe là nhiêu hai triệu rưỡi sửa xe như anh, như, như anh phong xe nó sửa nhiều 25 ngàn 27 ngàn ờ, đúng 127 28 ngàn vậy đó cho ba chục luôn cho lấy ghê Ủa đủ máy tính ra là nếu mà hai sửa 25 ngàn giảm 5 phần trăm đủ mẹ nó có được giảm được có ngàn mấy à mua lẫm lộn vậy mua hai trăm rưỡi á mày ờ mua hai trăm rưỡi trong khi độ nó giảm từ những xe có ngàn mấy à ừ. quay phim chưa không nếu mà năm phần trăm ít lắm anh năm phần trăm của 25 ngàn có ngàn có ngàn mấy à không giảm 5 lần nữa rồi lấy số đó chia năm á giảm 5 lần hay là 5 phần trăm 5 lần mà 5 lần cũng được có hai mấy ngàn nữa